về mà đi vào karaoke đi nhậu chút xíu đó, 11 giờ đóng cửa thì sao được và đồng thời đó, mấy ông cảnh sát giao thông mấy ông đừng canh người ta chi canh ta chi hồn ai nó giữ mà canh làm gì khu vui chơi giải trí đạt chuẩn hình thành tuyến phố đi bộ phố ẩm thực chợ đêm gắn với khai thác kinh tế ban đêm của thành phố tôi dừng lại cái này nãy đồng chí nào tham luận là có là mình chơi 11 giờ mình nghỉ thì chơi chưa đã như vậy là khách ta nói thành bạc liêu mình chơi gì sao đã được chơi mới hai ba giờ sáng mới nghỉ được nó mới, mới hiệu quả được chơi nó chút xíu rồi đi du lịch về mệt đi vào karaoke đi nhậu chút xíu rồi 11 giờ đóng cửa thì sao được cái này tôi đề nghị là lực lượng là cái, cái, cái, cái công an văn hóa là phải hạn chế cái này và đồng thời đó, mấy ông cảnh sát giao thông mấy ông đừng cạnh người ta chi hồn ai nó giữ mà canh làm gì nó nhậu cái hồn ai nó giữ ông chết ông, ông nhậu ông vừa thôi ông đón xe ông về chứ mà canh nhìn người ta ta biết đường về chứ canh bắt ta chi hạn chế rồi kia việc mà là nhậu nhẹt rồi hoàng bông bán của người dân tôi thu nhập có bao nhiêu không ông đứng ngồi đó canh hoài thế nào quán nào bắt được cả công an rồi văn hóa người ta ít kiểm tra là đi để ta lo phòng chống dịch thì họ làm thế nào được họ chơi thế nào được mà họ lớn rồi có cái văn minh rồi người ta hướng dẫn thôi chứ ông làm thế nào như là con nít như thế rồi chết rồi hạn chế lại tôi đề nghị với tư cách là chủ tịch tỉnh chỉ hạn chế đây đừng làm quá làm quá người du khách nước ngoài không đến ở, ở ngoài tỉnh nó không đến Đấy, mình làm gắt quá rồi mình chả phát triển được gì phát triển gì mình giờ thả hồ để người ta quan trọng nhất là cái, cái ý thức trách nhiệm của người đó anh ăn nhậu thế nào cũng vừa thôi Đấy, người ta cũng có vợ con có gia đình ai muốn chết đâu Thấy không? tại xui xẻo ăn nhậu quá nó đụng xe nó chết thôi chứ ai muốn chết cho nên là là, là như thế chúng ta phải thông cảm rồi giờ hoạt động về đêm nó cũng thu hút ban đêm người ta bán cho nó trễ chút quy định thôi bây giờ hai ba giờ sáng thì cho nhậu thâu đêm nó sáng quan trọng là sức khỏe quan trọng họ chơi thế nào có mất an ninh trật tự hay không quan trọng điều đó nó chơi đàng hoàng là cho họ chơi ấy nhưng tôi tôi đề nghị là phải phải hạn chế cái này lại giảm lại đi đừng có cắt khe quá là chúng ta là không được đâu mà chúng ta nói rồi á quản lý mà cắt khắc khe quá họ tìm cách chơi cho chỗ khác à dân phải thôi chỗ này chơi không được đi chỗ khác chơi nhưng chỉ nào nói là bạc liêu chơi được xuống cà mau chơi cho mình cho nên mình không thu hút du lịch được không ngảo về đêm được không không người ta không tiêu tiền tại bạc liêu được chúng ta có đi du lịch đến nhiều người dân nơi khác đến nhiều nhưng mà việc mà tăng thu du lịch chúng ta ít chúng ta tiêu tiền tại bạc liêu họ, họ, họ tiêu không có nhiều